Chào các bạn đã đến với kênh Cô Lươn, hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ video. Thank you. Thank you. much. Jesus.